buổi tối của chúng tôi để cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự tại Ukraine. Về tình hình chiến trường, nổ bom xe tại thành phố Nga kiểm soát ở Ukraine, Kiev chuẩn bị phản công lớn trên nhiều mặt trận. Theo thông tin chúng tôi nhận được từ phía Nga cho hay, một bom xe đã phát nổ gần trụ sở tập đoàn truyền thông ở thành phố Melitopol do Nga kiểm soát tại miền nam Ukraine khiến 5 người bị thương. Chiếc ô tô phát nổ gần tòa nhà của tập đoàn truyền thông Zamedia ở Melitopol đã gây ra hư hại công trình và một số nhà dân gần đó. 5 người bị thương nhẹ, trong đó có nhân viên Jamedia. Chính quyền Melitopol do Nga bổ nhiệm thông báo trên Telegram hôm nay. Ảnh tại hiện trường cho thấy hàng loạt cửa sổ của một ngôi nhà, tòa nhà màu xám đã bị vỡ tan và các mảnh vỡ cháy đen la liệt trên mặt đất. Giới chức Ukraine không xác nhận lực lượng nước này đứng sau vụ nổ bom xe. Tuy nhiên, tài khoản Telegram của chính quyền Ukraine đã đăng hình ảnh vụ nổ và nói rằng tòa nhà của những người cộng tác với Nga đang tăng nhiệt Chính quyền Melitopol do Nga bổ nhiệm trong khi đó tuyên bố Jamedia vẫn tiếp tục hoạt động phát thanh truyền hình của mình. Được biết trước đó, một vụ nổ bom xe lớn cũng làm rung chuyển nhà văn hóa ở trung tâm thành phố Melitopol hồi cuối tháng 5. Một số thông tin cho rằng vụ nổ là kế hoạch ám sát nhằm vào người đứng đầu chính quyền thân Nga ở Melitopol, song các nguồn tin địa phương cho hay người này không còn sống trong tòa nhà gần nơi xảy ra sự việc. Về thông tin của phía Ukraine cung cấp, ngày hôm nay, các nhân viên thực thi pháp luật Kiev đã thu giữ các tài liệu bí mật của lực lượng Nga ở Izium được giải phóng ở Kharkov, bao gồm lệnh chiến đấu tấn công Ukraine và bản đồ của Kharkov hiển thị tuyến đường. Cảnh sát quốc gia Ukraine tại khu vực Kharkov thông tin, các vật chứng được tìm thấy bao gồm lệnh chiến đấu bí mật của lực lượng Nga ở Ukraine, bản đồ địa hình của Kharkov với tuyến đường, danh sách nhân viên phục vụ trong các lữ đoàn xe tăng của lực lượng vũ trang Nga và các tài liệu từ các đơn vị của cơ quan quản lý dân sự, quân sự của tập quận Izium, các cơ sở giáo dục và y tế, các doanh nhân và các công ty tiện ích. Số tài liệu này được phát hiện trong tầng hầm của một trường trung học. Cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 13 túi tài liệu. Các nhà điều tra đã tiến hành các thủ tục hình sự Trước đó, thành phố Izium ở Kharkov đã bị quân đội Nga tiến vào ngày 2 tháng 4, sau đó quân Nga rút quân vào ngày 10 tháng 9, bỏ lại các thiết bị quân sự. Tiếp đến, tại chiến trường vùng Donbass, lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi Kraminivka, Masasozrivka và Neske ở Lugansk và Nosandover ở Donetsk. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, lực lượng phòng không đã thực hiện 17 cuộc xuất kích trong ngày, xác nhận đã đánh trúng 13 cụm vũ khí, khí tài và 4 vị trí của hệ thống tên lửa phòng không. Ngoài ra, các đơn vị phòng không đã bắn rơi hai máy bay trực thăng nói trên ở các mặt trận khác nhau lực lượng tên lửa và pháo binh của Ukraine đã đánh trúng 4 sở chỉ huy, 10 cụm nhân lực, vũ khí và trang thiết bị, 6 điểm lưu trữ đạn dược, một hệ thống tên lửa phòng không, một khu vực có các trận địa pháo và 3 địa điểm quan trọng khác mà đối phương sử dụng. Phía Ukraine cũng cáo buộc để làm chậm cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine, quân Nga tiếp tục đặt mìn trên các cây cầu và đường băng trên đường rút lui của họ ở các tháp pháo Mykolaiv và Kherson người Nga đang cố gắng nắm giữ các vùng lãnh thổ tạm thời chiếm được, cải thiện tình hình chiến thuật của họ, tập trung vào việc ngăn chặn các hành động của lực lượng phòng thủ trên một số mặt trận và tiến hành các hành động tấn công trên mặt trận Bakhmut và Adivka. Trong ngày, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân xâm lược của các vùng Svini, Soleda, Bakhmut, Arivka, Marinka và Peromaske. Thông qua các hành động thành công, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân Nga khỏi Kamyanivka, Mazosarivka và Nevsky ở Lugansk, cũng như Novosibirsk ở Donetsk. Trước đó, trong một phát biểu được đưa ra hôm 23 tháng 10, trợ lý Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng Vitaly Kiselyov cho hay quân đội Ukraine đang điều động lực lượng và chuẩn bị thực hiện một cuộc phản công quy mô lớn tại nhiều địa điểm thuộc miền đông và miền nam Ukraine. Đối phương đang tích lũy nhân lực và vũ khí nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công quyết định nhằm vào các vùng lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi không loại trừ khả năng các đợt tấn công này chỉ nhằm vào khu vực Kherson. Có những dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ tấn công các khu vực Kremenia và Statovo ở Lugansk, cũng như khu vực Donetsk, ông Kiselyov nhấn mạnh. Cùng ngày, ông Vladimir Rokov, một quan chức thân Nga tại vùng ly khai Zaporozhia ở miền nam Ukraine xác nhận, quân đội Ukraine đang tiến hành các bước chuẩn bị nhằm nhanh chóng thực hiện một cuộc phản công tại khu vực này. Đối phương đang tái bố trí các trang thiết bị quân sự và củng cố các vị trí đóng quân một cách hết sức tích cực. Điều này đồng nghĩa với việc quân đội Ukraine đang chuẩn bị tổ chức phản công. Ông Rogov phát biểu khi được hỏi về tình hình tiền tuyến tại Zaporozhia. Ông Rogov cho biết thêm rằng Kiev đã điều động các lữ đoàn phản ứng nhanh từ các vùng chiến sự Zhytomyr và Vinnytsia đến Zaporozhia. Các khí tài quân sự bao gồm xe tăng và xe chiến đấu bộ binh đang được tái triển khai. Thêm vào đó, các lữ đoàn cơ động đường không Zhytomyr và vùng Vinnytsia cũng đang di chuyển đến đây, ông nói. Ngoài ra, trong một diễn biến liên quan khác, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã mất ít nhất 23 trực thăng tấn công Ka-52 cá sấu tại chiến trường Ukraine. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine ngày 25 tháng 10, giới chức tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho biết ít nhất 23 máy bay trực thăng tấn công Ka-52 cá sấu của Nga đã bị bắn hạ ở Ukraine. Số lượng trực thăng này chiếm hơn 25% phi đội Ka-52 mà Moscow đang sở hữu. Theo các báo cáo trước đó, quân đội Nga hiện có khoảng 90 trực thăng Ka-52 trong biên chế. Bộ Quốc phòng Anh cũng khẳng định các tên lửa phòng không vác vai mà phương Tây viện trợ ồ ạt cho Ukraine trong thời gian đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Bên cạnh đó thì việc máy bay chiến đấu của Nga không cung cấp đủ sự bảo vệ tầm cao cần thiết cho các trực thăng hoạt động tại độ cao thấp hơn cũng dẫn đến những thiệt hại cho quân đội Nga. Ukraine tuyên bố phá hủy cầu Crimea sau khi giành lại bán đảo. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine Kirill Budanov ngày 24 tháng 10 tuyên bố rằng nước này sẽ hướng tới mục tiêu giải phóng bán đảo Crimea, khu vực mà Nga sát nhập từ năm 2014. Ông Budanov cho hay, ngay sau khi điều trên xảy ra, cây cầu bắc qua eo biển Kerch kết nối giữa Crimea và đất liền Nga sẽ bị phá hủy. Cây cầu này là một trong những biểu tượng của Nga. Tuần dương hạm Moscow đã bị bắn chìm trên biển đen hồi tháng 4, cầu Crimea cũng bị hại. Đó là những dấu hiệu cho thấy thời gian của Nga đã không còn nhiều. Cầu Crimea là một biểu tượng sẽ bị phá hủy. Khi Crimea trở về với Ukraine, cây cầu này sẽ không còn tồn tại, ông Budanov nói. Cầu Crimea, hay còn được biết đến với tên gọi là cầu Kerch, được Nga khởi công xây dựng từ năm 2016 và đã hoàn thành vào năm 2019, 5 năm sau thời điểm bán đảo Crimea sát nhập vào Nga. Với chiều dài 19 km, đây được cho là cây cầu vượt biển dài nhất châu Âu và là biểu tượng của sự kết nối giữa Crimea với Liên bang Nga. Sáng ngày 8 tháng 10, một chiếc xe tải đã phát nổ dữ dội trên cây cầu, bên cạnh một đoàn tàu chở các bồn chứa dầu. Vụ nổ khiến ít nhất 4 người đã không qua khỏi, trong đó có một thẩm phán ở Moscow, làm hai đoạn cầu bị sập xuống, gây ra gián đoạn giao thông giữa đất liền Nga và bán đảo Crimea. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ việc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã phủ nhận việc ra lệnh đánh bom cầu Crimea hồi đầu tháng, đồng thời khẳng định Kiev không liên quan tới vụ việc này. Tuy nhiên, giới chức Ukraine đã lên tiếng ủng hộ vụ việc. Mikhail Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine nói rằng vụ nổ mới chỉ là bắt đầu, đồng thời tuyên bố mọi thứ bất hợp pháp đều sẽ phải bị tiêu hủy. Sau đó đến ngày 10 tháng 10, Nga phóng tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV cảm tử nhằm vào hàng loạt các mục tiêu quân sự, năng lượng và thông tin liên lạc trên lãnh thổ Ukraine. Nga hiện vẫn duy trì chiến lược tập kích ồ ạt nhằm đáp trả cáo buộc Ukraine đánh bom cầu Crimea. Các vụ việc đã khiến Ukraine thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng và an ninh năng lượng trong bối cảnh mùa đông lạnh giá sắp tới gần. Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cảnh báo Moscow sẽ tăng cường đáp trả nếu Kiev tiếp tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Phản ứng lại Nga, Ukraine sau đó đã đưa ra nhiều lời chỉ trích đi kèm với nhiều cuộc tấn công khác vào những khu vực tại Ukraine mà Nga đang nắm quyền. Cho đến ngày hôm nay, giới chức Kiev đã đưa ra một động thái mới nhằm gian đe Moscow. Theo đó, tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine, tướng Oleksandr Rykhy trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi đã lên tiếng tuyên bố rằng Chúng tôi muốn giáng một đòn mạnh mẽ vào kẻ thù, khiến họ không bao giờ dám quay trở lại Ukraine. Được biết, tiếng Rizky đã đóng một vai trò quyết định trong việc xoay chuyển cuộc chiến theo chiều hướng có lợi cho Ukraine. Đầu tiên là bảo vệ thành công thủ đô Kiev, sau đó gần đây nhất là chỉ đạo cuộc phản công ngoạn mục ở phía Đông Bắc làm chậm bước tiến của Nga, đồng thời đẩy lực lượng Nga vào thế phòng thủ. Tuy nhiên, những thành công của Ukraine gần đây đã bị phủ bóng bởi những lời đe dọa từ các quan chức Điện Kremlin, bao gồm Tổng thống Nga Putin, rằng Nga không loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến với Ukraine. Tướng Risky nói với ABC News rằng ông rất bận tâm đến những lời đe dọa trên. Chúng tôi đang và nên lo lắng. Tôi tin rằng một mối đe dọa như vậy thực sự tồn tại và chúng tôi phải tính đến nó, tướng Risky tuyên bố. Hiện nay, đang chỉ đạo chiến đấu ở Donbass, tướng Risky cho biết chiến lược của Ukraine là tránh các cuộc đụng độ trực diện, vốn có lợi cho lực lượng pháo binh mạnh mẽ của Nga. Thay vào đó, Ukraine tập trung và làm suy giảm hỏa lực của Nga bằng cách đánh vào các trung tâm tiếp tế trong khi tiến hành các cuộc tấn công cơ động liên tục khác. Ông nói mục tiêu Ukraine là đạt được thành công với tổn thất tối thiểu. Chúng tôi đạt được các thành tựu gần đây bằng cách đánh trúng hỏa lực của kẻ thù, pháo binh của họ và tránh các cuộc tấn công trực diện, đẩy mạnh các cuộc đột kích, tấn công từ hai sườn và phía sau lưng của họ – Chúng tôi đang tạo ra những điều kiện mà chúng tôi có thể làm cho kẻ thù lo lắng, bắt đầu chịu tổn thất và từ bỏ vị trí của họ, vị tướng Ukraine chia sẻ. Nhà Trắng bác đề xuất đàm phán trực tiếp với Nga về Ukraine sau khi thúc giục Tổng thống Biden. Nhà Trắng đã bác bỏ ý tưởng đàm phán trực tiếp với Moscow mà không có sự tham gia của Kiev. Trước đó, nhóm 30 thành viên Đảng Dân Chủ Hạ viện đã viết thư thúc giục Tổng thống Joe Biden theo đuổi phương án ngoại giao để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng sẽ không làm gì liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean-Pierre nói với các phóng viên hôm 24 tháng 10, đồng thời khẳng định Tổng thống Volodymyr Zelensky mới là người phải đưa ra quyết định về bất kỳ hình thức đàm phán nào với Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Joe Skirby đưa ra tuyên bố tương tự rằng Ukraine phải là một phần của bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Chúng tôi sẽ không trò chuyện với lãnh đạo Nga mà không có sự tham gia của Ukraine, ông Kirby nói. Ông Zelensky, với vai trò là người lãnh đạo Ukraine, cần phải quyết định như thế nào được coi là chiến thắng và bao giờ nên đàm phán. Ông Kirby nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Biden đánh giá cao những suy nghĩ thấu đáo của các nhà lập pháp. Trong khi đó, bà Jean-Pierre thừa nhận chưa xem bức thư gửi đến Nhà Trắng, tuy nhiên cả hai đều khẳng định rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể chọn chấm dứt xung đột bất cứ lúc nào. Trước đó, các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ của Mỹ đã thúc giục Tổng thống Joe Biden tìm kiếm một thỏa thuận thông qua đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột Ukraine, bao gồm cả việc ký kết các thỏa thuận an ninh mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được. Trong một bức thư, 30 thành viên Hạ viện từ Đảng Dân Chủ nói rõ rằng họ phản đối cuộc chiến Nga ở Ukraine và nhất trí với Nhà Trắng rằng gian xếp liên quan đến cuộc chiến là tùy thuộc vào Kiev nhưng với tư cách là các nhà lập pháp chịu trách nhiệm về việc chi hàng chục tỷ USD tiền đóng thuế của người Mỹ để hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột. Chúng tôi tin rằng sự tham gia như vậy vào cuộc chiến này cũng sẽ đặt ra trách nhiệm cho Mỹ. Đó là chính quyền Biden phải nghiêm túc tìm kiếm tất cả các phương pháp để chấm dứt chiến tranh tiềm năng. Truyền thông trích lời của nghị sĩ Pamela Japapan, lãnh đạo của nhóm các nghị sĩ hạ viện cấp tiến Đảng Dân Chủ cho biết, theo đó, họ kêu gọi Tổng thống Biden trực tiếp thương lượng với Nga để tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được đối với người dân Ukraine. Giải pháp khác, giải pháp ngoại giao sẽ khiến cho chiến tranh kéo dài với tất cả những bất ổn đi kèm và những rủi ro thảm khốc không thể dự đoán được trước, bức thư của nhóm nghị sĩ cấp tiến Đảng Dân Chủ viết – cũng trong một diễn biến khác liên quan đến việc đàm phán kết thúc chiến sự, đã có một cuộc khảo sát được tiến hành để đo lường tỷ lệ người dân ở Ukraine muốn Kiev đàm phán với Moscow để chấm dứt xung đột, bất chấp việc có phải nhượng bộ về lãnh thổ. Theo đó, kết quả khảo sát do Viện Xã hội học Kiev công bố hôm 24 tháng 10 cho thấy có khoảng 86% người dân ở Ukraine muốn tiếp tục chiến sự để đẩy lùi quân đội Nga. Ở chiều ngược lại thì có khoảng 10% số người được hỏi nói rằng họ muốn Kiev đàm phán với Moscow số còn lại không nêu ý kiến. 10% số người được hỏi nói Kiev nên chuyển sang đàm phán để ngừng bắn càng sớm càng tốt, ngay cả khi có phải nhượng bộ Nga, Viện Khoa học Xã hội Kiev cho hay. Theo Viện Xã hội Khoa học Kiev, tỷ lệ người dân mong muốn đẩy lùi quân đội Nga bằng vũ lực vẫn chiếm đa số, ngay cả người dân sống ở các vùng thường xuyên xảy ra giao tranh như là Kharkiv và Donetsk cũng có quan điểm này. Viện Xã hội học Kiev cũng khảo sát ý kiến của những người nói tiếng Nga ở Ukraine. Theo đó, khoảng 66% số người được hỏi cho rằng Ukraine nên tiếp tục chiến đấu, 29% thì cho rằng nên đàm phán và số còn lại thì không đưa ra ý kiến. Tỷ lệ số người Ukraine ủng hộ hoặc phản đối đàm phán với Nga có thể thay đổi theo diễn biến chiến sự, đặc biệt là trong mùa đông sắp tới, theo Ukraine Pravda. Ông trùm khí đốt cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí của Đức được công bố hôm 24 tháng 10, ông Virenko tuyên bố rằng khoảng 40% nhà máy sản xuất điện của Ukraine đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích gần đây của Nga. Đây sẽ là mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử của chúng tôi. Chúng tôi dự kiến sẽ mất điện liên tục và sẽ gặp phải nhiều vấn đề về hệ thống sưởi. Ông Vichenko tuyên bố và nói rằng Moscow cũng đã tấn công các nhà máy lọc dầu. Ukraine đang chuẩn bị cho mùa đông mất điện Ông chủ Natogat nói thừa nhận rằng không thể ngăn chặn 100% các vấn đề và Ukraine cần sự giúp đỡ từ những người đồng minh. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian vào cuối tháng 8, trước khi Nga tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, ông Vichenko thừa nhận rằng nếu không có sự hỗ trợ tài chính của phương Tây, Ukraine sẽ rơi vào tình trạng thiếu khí đốt. Vào tháng 9, ông chủ Naftogaz kêu gọi người dân Ukraine tích cực tích trữ chăn và quần áo ấm trong bối cảnh nhiệt độ mùa đông của các căn hộ sẽ đạt ở mức 17 đến 18 độ C, thấp hơn 4 độ so với nhiệt độ tiêu chuẩn. Việc Moscow liên tục pháo kích vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine đã khiến cho Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước yêu cầu người dân giảm bớt áp lực lên hệ thống năng lượng đang gặp khó khăn bằng cách hạn chế sử dụng điện trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối. Hôm 23 tháng 10, ông cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương tiêu thụ điện một cách có ý thức và nhấn mạnh rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để các cửa hàng và biển hiệu bật đèn sáng trưng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về việc chuyển hướng chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 10 tháng 10, với việc các lực lượng Moscow tiến hành những cuộc tấn công tên lửa tầm xa lớn vào các cơ sở quân sự, thông tin liên lạc và năng lượng của Ukraine. Ông Putin cáo buộc Kiev chủ mưu một số cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm cả